Duyên nay nhằm ngày mùng 8 tháng 9 năm Mậu Tuất đệ tử nhớ con tỷ kheo tích chúc bảo chung với tâm tha thiết cầu giới thực hành giới pháp của con hôm nay với tâm cầu thỉnh giới pháp của các Phật tử hiện diện trong đạo tràng được sự cho phép trên thầy cùng sự cắt cứ của đại tăng chúng con như chân như thật Đối trước mười phương tam bảo, đối trước Phật tiện xin được tác lễ truyền giới bát quan trai cho các Phật tử hiện diện tại nơi đây. Từ nơi công hành này của chúng con xin các ngài từ bi ra hồ cho hết thầy các ờ, thiện nam tín nữ về tại nơi đây đều được thọ nhận giới pháp đầy đủ ờ, đắc được ờ, giới thề đời đời các kiếp nhân đây mà thành tiêu đạo quả vô thượng bồ đề chúng con ờ, nguyện đứng nơi cầu thỉnh của chúng con và toàn thể các phật tử ở tại nơi đây mà xin được sự gia trì của chư Phật, sự gia hộ của chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiển Tăng, sự ủng hộ của hết thảy chúng chư thiên chư thần cùng chúng quý thần Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con ngưỡng mong tam bảo oai đức vô cùng. Thủy từ thương xót quan giá đản trạng chứng minh và gia hồ. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. đấng à, pháp vương à, vô thượng ơi à, ba cõi chẳng ai bằng ơi thầy dạy khắp trời người ơi cha lành chung ờ, bốn ờ, loài ơi ờ, quy tròn một niệm ơi dứt sạch nghiệp ba kỳ ơi xứng dưỡng cùng tàn tan nơi ức kiếp không cùng tàn Phật à, chúng à, sinh à, tinh thường rong lặng ơi đạo cảm thông không thể nghĩ bản nơi ở nơi đế châu vi đạo tràng ơi mười phương phật bảo quang sang ngời ơi à, trước bảo tòa thân à, con ảnh à, hiền ơi cúi đầu xin thề nguyện quý ơi chi tâm đảnh lễ ơi nam mô tận hư không à, biến à, pháp rơi qua hiện à, vì lai thập vương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường chú tam bảo Chi à, tâm à, đảnh à, lễ ơi Nam mô Sa bà giáo chủ điều ngự bồn sư thích ca mâu ni Phật đương nay hạ sinh à, di lặc à, tôn à, phật đại chi văn thủ sư lợi bồ tát đại hành phổ hiền bồ tát hộ pháp ma chư tôn bồ tát linh sơn à, hội thượng à, phật à, bồ tát chi tâm đảnh lễ ơi nam mô tây phương cực lạc thế giới đại đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tình đại hải chúng bộ Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp có được gặp ơi ở nay con nghe thấy vâng gìn giữ ơi nguyện hiểu nghe chân à, đức à, thế tôn nơi ở à, nam mô khai luật tàng bồ tát nơi ở nam mô khai luật tàng bồ tát nơi ở nam mô khai luật tạng bồ Giờ này chúng con cung thỉnh Đại Đức Giới Sư an tọa trên giới tòa. À, thỉnh mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng quỳ gối để chúng ta thỉnh à, đại sư giới sư Kính thỉnh đại chúng quỳ gối chắp tay hướng lên Tam Bảo để tắc bạch thọ giới. Lam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên đại đức giới sư, hôm nay là ngày mùng tám tháng chín năm Mậu Tuất. Chúng con là các Phật tử và thiện nam tín nữ quỳ trước Phật đài Tam Bảo, xin được đầu thành đảnh lễ và dâng lời tác bạch Lam mô kính bạch đại đức giới sư, hàng Phật tử chúng con và thiện nam tín nữ đây từ vô lượng kiếp đến nay loanh quanh trong biển luân hồi sinh tử không biết lối ra duyên nay chúng con nhờ ơn tế độ của mười phương chư Phật và trên thầy trụ trì nơi đây cùng với tâm đại từ của các chư tôn thiền đức tăng ly nơi đây đã thương tưởng đến chúng con mà mở ra phương tiện cứu độ khiến cho lũ chúng con được lương vào các phương tiện đó mà mau thoát khỏi bể khổ sông mê lây đã hợp thời chúng con xin đại đức giới sư thùy từ lâm mẫn truyền trao giáo pháp giáo pháp của phật để chúng con nương vào đó tu trì, nhân đó mà ác nghiệp của chúng con được tiêu trừ, trí tuệ khai minh, căn lành thêm lớn, cúi xin đại đức giới sư hứa khả cho chúng con được ân chiêm công đức Lam mô Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. xin mời toàn thể đại chúng chúng ta đồng quỳ gối chắp tay hướng tam bảo cầu thỉnh đức bổn sư giáng đàn chứng minh cho toàn thể đại chúng. À, thầy nói trước, các Phật tử nói theo sau. Kính lạy tam bảo thường trụ ở khắp mười phương đệ tử con pháp danh là một lòng phùng thỉnh đức bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật chư tôn pháp chư bồ tát chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo được thọ tam quy ngũ giới bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con Tăng lễ xong rồi. Đệ tử chúng con pháp danh là Một lòng phùng thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ Tam Bảo, được thọ tam quy ngũ giới, bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con đệ tử chúng con pháp danh là một lòng phùng thỉnh đức bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư Phật chư Tôn Pháp chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo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 Kính thưa toàn thể các quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ, vừa rồi chư tăng chư tăng đã giúp cho quý vị được cầu thỉnh đức bổn sư mười phương ba đời tất cả chư Phật giáng đàn chứng minh cho các quý Phật tử hôm nay về thọ nhận giới pháp được uh, thọ nhận giới thể được thanh tịnh giúp cho các Phật tử được uh, nhiều những công đức phước lành. Giờ này uh, quý Phật tử chúng ta Đồng hôm nay sẽ đồng lắng tâm nghe những lời uh, Phật dạy về giới luật, về công đức của ngày tu bắc con trai để cho chúng ta được nhận được lãnh thọ giới pháp được trọn vẹn đầy đủ công đức kính thưa toàn thể quý phật tử hôm nay nhằm ngày mùng 8 tháng 9 năm Mậu Tuất như thường lệ, các quý Phật tử đã sắp xếp được thời gian công việc của mình đồng vân tập về chùa để tu học. Thì sư Bảo Trung xin được uh, được sự chỉ dạy trên sư phụ cùng sự cắt cử của đại tăng uh, lên trên uh, theo lời thỉnh cầu của các quý Phật tử uh, thỉnh uh, cho các Phật tử được thọ nhận giới pháp của Phật. Thì ngày hôm nay thì toàn thể các Phật tử chúng ta đã đồng có đủ đổi hội đủ duyên lành về đây. Thì à, hôm nay thời tiết cũng rất là mát mẻ và không có à, nóng nên là quý Phật tử hôm nay à, về chùa có thấy hoan hỉ không ạ? À. À. Hôm nay à, các sư cũng rất là hoan hỉ khi mà các quý Phật tử đã nhiều phúc duyên được à, về chùa. Đấy mình à, không đi những ngày bình thường như này chúng ta này à, không đi có người thì lại sắp xếp được công việc của mình nghỉ việc à, để thời gian để về chùa để thọ nhận tu học được nhiều lợi ích đấy đấy là cái điều mà công đức mà chúng ta mang lại thì ngày hôm nay là ngày thọ nhận bát quan trai giới thì trước khi vào thọ nhận thì các quý thầy sẽ hướng giảng nghĩa một chút. Thứ nhất là về chữ quy y tam bảo, bát quan trai giới là gì? Quy y tam bảo, chữ quy y, đây là một tiếng Hán Việt. À, quy là là trở về, y là lương tựa. Tam bảo là ba ngôi báu là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quy y tam bảo có nghĩa là mình quay trở về nương tựa vào ba ngôi quý báu ờ, của chúng ta. Đấy. Thì ba ngôi quý báu này nó là ba cơ là là ba ngôi là là rất là bền vững, bền chặt, không giống như là những cái uh, những cái tài sản hay là những cái mối quan hệ của chúng ta. Đấy. Thì ngày hôm nay thì chúng ta về đây được lương tựa được hướng về tam bảo hướng về những bậc tôn quý cao quý để cho chúng ta được uh, giữ vững được cái tâm của chúng ta Đấy. như uh, ờ, các thầy lấy ví dụ nhưng mà khi chúng ta uh, ở ngoài thế gian đấy thì chúng ta gì chúng ta thường chúng ta uh, cầu học đúng không ví dụ chúng ta từ nhỏ đến lớn chúng ta cầu học nhưng mà mình các quý vị phật tử có muốn mong muốn là mình cầu học đối với một cái bậc thầy giỏi không đúng không bậc bậc thầy giỏi này một bậc thầy sáng để hướng dẫn cho chúng ta đi để cho chúng ta đi đúng cái con đường hoặc là chúng ta thành đạt trên con đường công danh sự nghiệp đấy thì tâm của chúng ta bao giờ cũng mong muốn là được gặp những cái bậc thầy minh sư, bậc thầy sáng để cho chúng ta dẫn dắt chúng ta trên con đường đi. Đấy. Nhưng mà quý Phật tử có bao giờ nghĩ rằng là các bậc thầy như vậy thì đã có ai là giỏi nhất chưa? Đúng không? Đã có ai là là là là, là mà mình mình theo học mà mình cảm thấy là mình không còn ai hơn nữa chưa? Đấy, đấy là cái vấn đề mà các sư muốn nói ở đây đó là gì là chúng ta tuy là chúng ta học rất là nhiều những người thầy thầy những người cô thầy cô giáo ở trường ở lớp những người bạn của mình cũng là bậc những người thầy giúp đỡ cho chúng ta trên cái con đường à, công danh sự nghiệp nhưng mà cái điều mà chúng ta ở đây là chúng ta hỏi là liệu người đó đã là người thầy cuối cùng của mình chưa hay là mình còn phải đi học ở người này người này người khác đúng không đấy chính vì vậy mà ở ngoài thế gian thì chúng ta rất là nhiều chúng ta không thể có giới hạn được nhưng mà chúng ta rất là may mắn khi chúng ta được biết đến một bậc thầy tối thượng vĩ đại nhất trong lịch sử à, nhân loại đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Đấy các Phật tử có thấy là là chúng ta còn phải đi tìm cầu bậc thầy ở đâu nữa không? Có cần phải tìm nữa không? Rồi. Đấy chính quý quý Phật tử thấy đấy. Đức Phật của chúng ta dù chúng ta có đi đâu đi chăng nữa nhưng mà cuối cùng con đường cái gốc cuối cùng của chúng ta là chúng ta vẫn phải hướng về Ngài. Vì Ngài là người đã giác ngộ được chân lý, chân lý tối thượng. Không còn ai có thể cao hơn Ngài nữa. Đến cả chư thiên, chư thần, đến tất cả các các bậc Bồ Tát, Thánh Tăng đều phải quy hướng đến các loài quỷ dạ xoa la sát đều phải cung kính Ngài. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta được học trực tiếp từ lời Đức Phật dạy. Đấy, chúng ta không cần phải đi học tìm thầy này, thầy kia nữa mà chúng ta học trực tiếp mà lời Đức Phật dạy thì ngày hôm nay chúng ta gọi là gì? Chúng ta là con của Phật, chúng ta là được là đệ tử của Phật. Là Đức Phật tử ở ngồi đây đã quy rồi, đã đã tu học Phật pháp nhiều năm đấy, chúng ta thấy được là chúng ta rất là may mắn khi mà được làm đệ tử của một đấng giác ngộ viên mãn là được trời người cúng dường. Đấy, chính vì vậy mà các thầy muốn nói rằng dù chúng ta có đi rất là nhiều, học rất là nhiều nhưng mà chúng ta vẫn vẫn không sao có thể học hết được những lời mà Đức Phật dạy. Đấy, là cho chúng ta được trở về. Đấy, chúng ta lương tựa, học hỏi là chúng ta lương tựa vào bậc thầy tối thượng, đó là Đức Bồn, Đức Phật của chúng ta. Mà cách đây hơn 2.600 năm, Đức Phật đã ra đời. Nhưng mà cái mà Ngài để lại đó đó là không phải hình cái thân thể của của ngài thì cái nhục thân của ngài thì không còn tồn tại nhưng mà cái giáo pháp của ngài thì đã tồn tại hơn cách đây hơn 2.600 năm và bây giờ vẫn còn lưu truyền vẫn còn gìn giữ bởi những người có tâm có lòng tin kính tam bảo và thấy được sự lợi ích từ lời Phật dạy mà đã đi theo tu học cho đến ngày hôm nay. Vì vậy mà giáo pháp mà Đức Phật tuyên dương, tuyên thuyết mà ngày hôm nay chúng ta, những người con Phật đây, ngồi đây, chúng ta vẫn còn giữ gìn, vẫn còn lưu truyền để cho bản thân chúng ta được lợi ích rồi giúp cho mọi người xung quanh chúng ta cũng được lợi ích. Thế chính vì vậy mà lời Phật dạy không bao giờ là là là bị hủy hoại cả nó vẫn trường tồn chung quanh chúng ta nhé vì vậy mà các quyết tử chúng ta đã được là con phật rồi đã được nghe lời phật rồi thì chúng ta gì chúng ta phải thực hành bản thân chúng ta phải thực hành trước rồi chúng ta mới làm làm gương làm mẫu cho cho những người xung quanh chúng ta khi mà chúng ta chưa thực hành nên mà nên là chúng ta nói thì rất ít người có thể là rất ít người chúng ta ta theo đấy vì vậy đạo phật là hướng đến sự thực hành thực hành đó là chúng ta phải vâng gìn giữ và làm theo nhé thì ngày hôm nay chúng ta này đang thực tập thực hành lời phật dạy để cho chúng ta gieo được cái nhân giác ngộ cầu được cái trí của phật đấy ngày hôm nay chúng ta về đây đấy, đấy là cái thì các sư mong muốn rằng chúng ta về đây một ngày một đêm tuy nó là ngắn nhưng mà nó ai mà cái tâm chân thật thực hành thì cái tâm của chúng ta cái thân của chúng ta sẽ được nhiều rất nhiều các lợi ích nhá vì các thầy mong muốn rằng chúng ta phải thực hành rồi phải dũng mãnh quyết chí để, để thực hiện cho bằng được một ngày một đêm để cho chúng ta được những cái điều lợi ích phước báu và chúng ta thoát được những cái sự đau khổ xung quanh chúng ta. Đấy là cái thầy nói về cái vị cái sự thực hành của những lời Phật dạy. Tiếp theo các thầy ờ, xin nói về ngày hôm nay là ngày bát quan trai giới. Đấy, bát quan trai giới là gì? Đó, chữ bát đó là số 8 ờ, là 8, 8 cái điều, là ờ, 8 cái là 8 cái thứ. Đấy. Còn chữ quan có nghĩa là cửa cửa ải Đấy. nghĩa đen của đây nghĩa nghĩa đen của chữ quan ở đây đó là đóng lại khép lại ngăn chặn lại chữ trai ở đây là có nghĩa là sự thanh tịnh giới đó là những cái điều quy tắc nội quy à, quy phạm để cho mọi người chúng ta làm theo thực hành theo thì bát quan trai giới cụm từ này có nghĩa là đó là tám cái cánh cửa hay là tám cái điều ngăn chặn tất cả những cái tội lỗi những hành vi xuất phát từ thân khẩu ý của chúng ta đấy tám cái điều này nếu ai ngày hôm nay mà chúng ta thực hành cái tám cái điều này thì chúng ta sẽ làm cho thân khẩu ý của chúng ta được thanh tịnh hoặc một cái nghĩa nữa của cái giới tán bắt quan trai này có nó có nghĩa là giới cận trụ Đấy, cận có nghĩa là gần Đấy, trụ là gần vừa gũi với những bậc gọi là những bậc xuất gia đấy. vì quý phật tử chúng ta còn nhiều các mối quan hệ nhiều những gia duyên chúng ta chưa thể thực hành ngay một lúc được nên là chư phật vì phương tiện nên là đã chế ra cái giới bắt quan trai này để cho hàng Phật tử chúng ta được thực tập, được gieo những nhân lành của mình, tránh xa những cái điều tội lỗi để cho chúng ta được an vui, hạnh phúc. Đấy, đến ngày hôm nay chúng ta về đây này để chúng ta sẽ được thực tập, thực hành giới giống như các quý thầy ở trên này đấy. Đấy, là chúng là các uh, chúng ta sẽ về chùa gì được thực hành một ngày một đêm à, xa tất cả à, gọi là gia duyên ràng buộc nghĩa là giờ sời ra cái, cái ngôi nhà của mình và lên chùa đây để nhận giới của Phật thọ nhận pháp của Phật để cho thân tâm chúng ta được uh, uh, tăng trưởng về trí tuệ tăng trưởng về những cái nhân thiện này đấy là ý nghĩa của cái giới bắt quan trai này đó là cái nghĩa giới cận trụ thì à, giới bác con trai này thì ngày hôm nay các quý Phật tử phải giữ trọn vẹn và thanh tịnh tám cái điều. Sau đây thì Sư Bảo Trung sẽ nói qua về tám cái điều này. Điều thứ nhất đó là không được sát sinh. Điều thứ hai đó là không được trộm cắp. Điều thứ ba đó là không được tà dâm Điều thứ tư là không được nói dối. Điều thứ năm đó là không được say sưa nghiện ngập. Điều thứ sáu đó là không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát hoặc cố ý xem nghe. Điều thứ bảy đó là không được làm ngồi giường cao, tốt, đẹp đẽ. Và điều thứ tám đó là không được ăn phi thời. Đó là tám cái điều của ngày tu bắt quan trai Giờ đây, các Thầy sẽ đi lần lượt từng giới một. Cái giới thứ nhất của người Phật tử mà khi đã, ta thọ nhận à, là, là làm quy y Phật rồi đấy, thì chúng ta phải có giữ được cái, cái điều này, đó là không được sát sinh. Đức Phật dạy là gì? Đức Phật dạy là mỗi mỗi chúng sinh đều có Phật tính, nên là vì lòng thương tưởng đến tất cả chúng sinh, nên Đức Phật dạy đó là không có được làm cái việc sát sinh hại vật và thứ hai mình mình giữ được cái tâm bình đẳng đúng không ạ chúng sinh đấy, như mình cũng thế mình bị cái kim nó châm hoặc cái gai châm vào bàn chân thì có phải thử thấy đau không đấy thì chúng sinh cũng vậy nên là vì cái sự bình đẳng giữa loài người chúng ta và tất cả các muôn loài vật khác nên chúng ta sẽ không làm cái việc à, sát sinh hại vật như vậy và trong kinh nghiệp báo sai biệt, Đức Phật cũng dạy, nếu ai mà thường hàng làm các việc ác sát sinh hại vật, giống như là cái nghề đồ tể như ngày nay ấy, thì quả báo của nó, của cái người đấy rất là lặng lề. Đấy, chính vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta được là gì? Chúng ta thân của chúng ta là phải không được sát sinh, miệng của chúng ta là không được nói khuyến tấn người khác hành cái việc sát sinh và cái ý của chúng ta là không hoan hỉ, không khuyến khích, không hướng đến cái việc sát sinh. Đấy, là ngày hôm nay chúng ta về đây là chúng ta sẽ được giữ gìn thanh tịnh cái giới này để cho chúng ta uh, thực tập cái lòng, cái tâm từ bi và cái tâm bình đẳng, thương yêu tất cả muôn loài chúng sinh. Cái giới thứ hai mà ngày hôm nay chúng ta phát ở đây, chúng ta phát nguyện thọ trì, đó là giới không được trộm cắp nhá quý phật tử chúng nay về đây đấy, không được trộm cắp thì cái lợi ích của việc không được trộm cắp đó là gì để chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về sau đời này chúng ta cũng thế là tài sản chúng ta được đầy đủ vật chất đầy đủ không bị nghèo khó đấy, kinh tế không bị xa sút đấy, đấy, à, không bị à, người khác xâm hại vào tài sản của mình vì mình không có gieo cái nhân trộm cắp những vật nhỏ bé như cây kim ngọn cỏ hoặc là những vật lớn đấy, những tài sản có giá trị thì mình cũng tuyệt đối là mình không không được có uh, gieo cái nhân này nhé mà mình mình phải gieo mình mình tập cái gieo là nhân dân bố thí để mình đối trị với cái nhân này đấy còn những ai mà vì là trong tất cả chúng ta không, vì là kinh nghiệp của chúng ta không biết trước được chúng ta nên là chúng ta phải nghe lời Phật dạy để chúng ta đoạn trừ cái nhân này vì chúng ta gì chúng ta cái thường ấy, thói thường ấy là mình thích mình thích ăn của người này mình không thích làm này đấy cái, cái thói quen như thế là là cứ thích hưởng thụ hưởng thụ thôi là thích ăn sẵn nên là mình hay có cái tật là trộm cắp này nên là uh, quý phật tử chúng ta phải nghe lời phật dạy đấy là chúng ta sẽ uh, ờ, hành ngày một đây một ngày một đêm, một ngày một ngày một đêm. Và cái đối với Phật tử là chúng ta phải tuyệt đối giữ cái giới này cho được thanh tịnh. Đó là giới thứ hai của người Phật tử tu bác qua đã thọ trì tam quy ngũ giới và bát quan tranh giới ngày hôm nay phải thọ nhận cho được thanh tịnh. Và giới thứ ba của người Phật tử à, đô đã thọ trì tam quy rồi thì phải phát nguyện đó là không được tà dâm nhé. Đối với Phật tử mà đã Ờ, thọ tam quy thì chúng ta phải giữ cái giới này đó là không nó gọi là mình phải chính dâm có nghĩa là thọ nhận uh, một vợ một chồng theo như pháp luật của nhà nước quy định mà mình không được có cái hành vi hay cử chỉ hành động đi xúc phạm hay là phạm và hay là đi khêu gợi đến làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của người khác thì đức phật dạy lợi ích của cái việc mình không đi làm cái uh, cái giờ thực hiện cái giới này đó là không đi tà dâm thì gia đình chúng ta được hạnh phúc và cái bản thân cái người đó đó là tu được cái tâm đoan chính trang nghiêm thì cái người tướng hào của người đó cũng thế cũng rất là trang nghiêm nhé mình không có mình làm những cái điều nén nút là và chúng ta uh, phải biết được là, là cái việc chúng ta giữ gìn giới ờ, giữ gìn cái cái giới này để cho bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình và con cái của mình cũng thế khi mà một người mà phạm vào cái giới này đấy thì rất là có nhiều nhân duyên đấy vì mình đã bỏ mình đã lỡ phạm vào cái giới này rồi thì mình sẽ có nhân duyên người khác sẽ lại lại làm vào cái lỗi như mình ừ, phạm vào cái cái giới của mình đấy có nghĩa là mình đã đã gieo cái nhân này rồi thì chắc chắn là mình sẽ phải gieo nhiều những nhân những lần khác tiếp theo đó là đức phật dạy là không có được à, tà dâm còn đối với phật tử hôm nay về chùa tu học bát quan trai giới thì các phật tử phải giữ cái giữ gì giới này đó là thật là à, thanh tịnh đó là một ngày một đêm chúng ta không có làm cái việc dâm dục đấy để cho chúng ta gieo cái nhân vì đức phật dạy đó là gì nguồn gốc sinh ra mọi tội lỗi đều là do cái tâm ái nuyến cái tâm dâm dục này hoặc là nguồn gốc của mọi sự sinh tử luân hồi đều là từ cái cái thế cái, cái giới này mà sinh ra. Chính vì vậy mà ai mà thực tập cái giới này được thanh tịnh thì mình đang gieo cái nhân sẽ thoát đi khỏi những cái sự đau khổ nhé. Đấy thì đấy là cái giới thứ ba. Cái giới thứ tư của người à, tu bắc quan trai giới đó là người giới không được nói dối Đấy. Ờ, trong cái này thì có bốn cái chi phần, à, không được nói dối này, không được nói lời thêu dệt, nói nơi đôi chiều, nói lời hung ác, mà mình hôm nay về đây phải thực tập. Anh chị em huynh đệ mình phải nói những lời thật là ái ngữ, thương yêu. Đấy. Từ cái nhân từ cái nhân này thì mình quả báo cái, cái, cái lợi ích của mình là gì? Mình được gọi là có danh có, có, có cái Ờ, danh thơm tiếng tốt này Đấy, lợi ích của cái việc mà mình không có nói dối và gì được người khác tin tưởng khi mà mình được tin tưởng rồi thì mình sẽ làm những cái việc nó nhiều cái lợi ích nhiều điều lợi ích và cái danh tiếng của mình sẽ được thêm lớn lên đấy cũng gọi là chính danh những ai mà ờ, những người mà đầy đủ phúc báo đầy đủ ờ, gọi là những người mà mình được tôn kính ấy, thì các vị đó đầy đủ cái danh thì đều nhờ từ à, từ trong vô lượng kiếp đã không có gieo cái nhân nói dối này rồi đấy chính vì vậy mà cái từ chúng ta về đây đấy, chúng ta sẽ thực tập ngày này một ngày một đêm được thanh tịnh cái giới này và phải nói lời yêu thương không có những lời ác khẩu xúc phạm nhau đấy mà có cái việc gì mà chúng ta khúc mắc thì chúng ta có thể tập hợp Ờ, hội họp lại để chúng ta trao đổi, chúng ta đưa ra ý kiến, rồi chúng ta mới giải quyết vấn đề để cho trên tinh thần hòa hợp thì ai cũng được đóng góp vì là bình đẳng, ai cũng có quyền như nhau. Đấy, nên là chúng ta phải uh, thực tập tốt cái giới này thì cuộc sống của chúng ta rất là an vui, hạnh phúc và và hiện đời chúng ta sẽ được danh thơm tiếng tốt là nhờ cái cái giới này. Đấy là cái lợi ích. Cái giới thứ năm của người tu bác quan trai giới ngày hôm nay đó là giới không được say xưa nghiện ngập những các chất như là xì ke ma túy rượu chè cờ bạc đấy là ngày hôm nay chúng ta về đây chúng ta phải thọ nhận cái giới này một cách là thanh tịnh ờ, không được ờ, ờ, nhưng à, chúng không được à, phạm cái giới này nhé đấy thì vì cái giới vì cái cái việc mà chúng ta ở ngoài thế gian ấy chúng ta còn phải đối đãi đúng không chúng ta còn phải uh, tùy thuận với chúng sinh đấy nhưng mà ngày hôm nay chúng ta về đây thì cơ hội rất là lành rất lớn để cho chúng ta được thực tập cái giới này và thứ hai thứ nữa là khi mà người nào mà không có dính vào những cái những thứ nghiện ngập đó thì sức khỏe của chúng ta sẽ được bảo tồn bảo đảm đấy mà khi chúng ta ví dụ như chúng ta uống rượu này, đi ra ngoài đường thì rất là dễ hay bị tai nạn này, đúng không ạ? Đấy. Và thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta say sưa nghiện ngập này sẽ dẫn cho chúng ta cái trí tuệ của chúng ta bị kém đi. Đấy, tại sao mà chúng ta đời nay mà chúng ta mình hiểu mình bị si mê nhiều ấy là mình cũng đã từng là mình đã từng say mình đã từng gieo những cái nhân đó mình vì nhân ờ, nhân là là, là, là đã từng làm những cái việc à, à say sưa nghiện ngập này nên là tại sao chúng ta hay trí nhớ của chúng ta kém mà đi nghe pháp hoặc là đi học thì không vào hay buồn ngủ đấy là vì mình biết rằng là đó là cái do là cái sự si mê của chúng ta trong vô lượng kiếp hiện nay thì đức phật dạy cho chúng ta là chúng ta sẽ không có cái việc mà nghiện ngập nhé những cái thứ uh, vì còn ăn à, những ai mà còn phải đi đối đãi thì chúng ta sẽ uh, ờ, tùy, tùy tùy thuận trước thì chúng ta 10 chén thì sau thì chúng ta có thể là giảm đi còn ba chén thôi chẳng hạn đấy cũng là tốt rồi mình giảm đi được từng nào thì cái trí tuệ của mình sẽ tăng trưởng lên lần đấy từng đấy nhé đấy đây là cái lợi ích của cái việc mà không có được à, à, à phạm vào cái giới không có được say sưa nghiện ngập đối với giới thứ sáu của các quý phật tử tu bắt quan trai giới đó là không được trang điểm thoa dầu thơm múa hát hoặc cố ý đi xem cố ý đi xem nghe đấy ngày hôm nay thì chúng ta về đây chúng ta không có trang điểm này không có thoa dầu thơm sức nước hoa đấy tại tại sao lại đức phật này chế ra cái giới này một ngày một đêm là vì những cái đồ thứ đó đó là những cái thứ uh, là làm cho uh, chúng ta thêm gọi là gì những cái gắn thêm cái, cái làm cho chúng ta đắm vào cái hình sắc của chúng ta đấy nên là chúng ta ái luyến cái thân xác này ái luyến cái thân này nên là chúng ta khó mà mà tiếp nhận được đấy. hoặc là khi mà chúng ta trang điểm như thế mà mục đích của chúng ta là chỉ chỉ để làm đẹp cho cái người cho cái người mà mà uh, xung quanh chúng ta đấy đó là những cái thứ những cái thứ gọi là những thứ giả tạm nhá. son phấn đó là những cái đồ giả mà mình lại bôi vào lên cái thân mình mình nó là những cái à, đấy là, mình gieo mình làm những cái đồ giả để để mê hoặc chúng sinh nên là mình nhiều ờ, mình cũng nhiều là nhiều là mình cũng dễ bị à, dễ bị người khác mê hoặc mình gieo cái nhân đấy không thật mà mình cứ chân thật nhá. mình con người mình có sao thì mình cứ như vậy đấy nên là mình không có bị phiền não đúng không ạ nhiều người thì không có trang điểm thì không chịu được đấy nên là sinh ra này nóng bức ờ, sinh ra bức bách khó chịu không tự tin tự ti à, khi đi ra ngoài thì không có những cái thứ đấy thì bị tự ti nhưng mà hôm nay về chùa nhé chúng ta tu cái chân tâm chân thật thì chúng ta đối với phật thì chúng ta không có xấu không có đẹp gì cả nhé mà chúng ta phải tu bằng tâm của chúng ta đấy thân thể ta như thế nào thì chúng ta sẽ sẽ mà vừa uh, chúng ta sẽ uh, sử dụng cái thân nó như thế chúng ta không có đòi hỏi đấy nên là chúng ta sẽ rất là tự tại an nhiên đấy là giới thứ sáu có giới thứ bảy của người tu bắc quan trai ngày hôm nay đó là các phật tử sẽ không làm giường cao tốt đẹp đẽ đấy, nhà chung này chúng ta chúng chỉ những uh, quý phật tử chúng ta về đây rồi đấy chúng ta sẽ làm bình thường thôi nhé, không có làm những cái những giường mà cao uh, rộng lớn đẹp đấy thì nó cũng rất là dễ dẫn đến cái cái việc mà chấp vào cái thân này đó. thỏa mãn cái thân xác này thỏa mãn cái cái, cái, cái, cái ham muốn của chúng ta để chúng ta ờ, làm sao được ờ, được ờ, vừa ý nhất đấy để cho mình dễ chịu nhất thì ngày hôm nay thì đức phật chế ra một cái ngày hôm nay là chúng ta sẽ tập mà làm trên những cái giường nó nó nó, nó đơn giản thôi nó không có uh, phải cáp quá cao sang nhé để cho chúng ta tự tại đấy ví dụ như chúng ta ở nhà đấy chúng ta đi ra ngoài đấy chúng ta có thể là nằm rất là tự tại không có bị không bị phiền phức không bị làm sao bị bị ờ, bị bị ờ, quá bị ờ, là ảnh hưởng bởi cái cái vấn đề là ngày nằm nghỉ này nên là chúng ta sẽ nằm rất là đơn giản đấy để cho thực tập cho chúng ta bớt đi cái ái thân này đi đấy khi mà chúng ta bớt đi cái chấp thân này đi thì chúng ta thấy nó nó nó nó rất là thanh thản tự thoải mái đối với giới thứ 8 của người tu bắc quan trai ngày hôm nay đó là giới không được ăn phi thời đấy là ngày hôm nay chúng ta chỉ được ăn ờ, một bữa thôi một bữa chiều duy nhất nhá nhưng mà uh, buổi chiều thì các thầy có nó chuẩn bị sữa cho các phật tử nên là các phật tử sẽ dùng sữa hoặc là cháo loãng đấy có phật tử nào mà chúng ta không ở chùa được thì chúng ta về chùa chúng ta có thể là uh, ờ, nấu cháo loãng để chúng ta dùng hoặc là các nước hoa quả đấy thì ngày hôm giới ngày hôm nay là chúng ta chỉ ăn duy nhất một bữa thôi đấy nên là quý phật tử này, tại sao đức phật lại đưa ra cái giới này đó là gì đó là có đó là đức phật muốn cho tất cả chúng ta chúng sinh là bớt ham muốn nhu cầu của bản thân đi Đấy. trước thì bình thường ấy, một tháng thì chúng ta gì một ngày là cứ ba bữa nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ một ngày chỉ ăn ăn một bữa thôi đấy nên là cũng có quý phật tử thì cũng hơi khó chịu một chút đấy nhưng mà phải cố gắng nhẫn nhé đấy mình mình cố gắng mình vượt qua đấy là nhẫn đấy để cho mình mình gieo cái nhân này để cho mình tự tại đấy có nghĩa là mình đói đói thì mình cũng tự tại no cũng tự tại đấy đấy là cái điều mà chúng ta an lạc đấy đấy là, là chúng ta giúp cho chúng ta được an lạc chứ không phải là đợi đến khi chúng ta đầy đủ mà có nhiều khi nhiều các gia đình như thế tuy là đầy đủ vật chất nhưng mà chúng ta vẫn vẫn còn chưa biết có nghĩa là chưa chưa thấy được uh, cái cái sự an lạc an vui trong cái tâm của chúng ta vì gì vì tâm của chúng ta là mong cầu quá nhiều nhé mong muốn con được thành đạt này mong muốn gia đình vợ chồng thì được hạnh phúc này mong muốn sau này này này này có ừ, rất là nhiều nhiều những cái thứ tài sản đầy đủ này sắc đẹp này đấy nhiều như thế nên là tâm của chúng ta chưa biết đủ nên là đức phật dạy cho chúng ta là lên ít muốn biết đủ thì tân tâm thường an lạc đấy nhé vì vậy mà các quý tử chúng ta hôm nay được về đây được nghe tám cái điều này mà đức phật đã chế ra đức phật đã giúp cho chúng ta khai ngộ chúng ta biết được để cho chúng ta gì à, thực tập thực hành nhé rồi cái này mình phải thực hành được rồi rồi thì mình sẽ thấy được cái điều nhiều cái lợi ích từ cái giới này nó phát nó, nó đem lại cho mình đấy nên quý phật tử phải về đây phải là cố gắng một ngày một đêm chúng ta giữ gìn cho được thanh tịnh và uh, trọn vẹn công đức rồi từ cái nhân duyên lành này chúng ta sẽ có nhiều cái phước lành nhiều cái nhân duyên khi chúng ta được vào trong tam bảo chúng ta sẽ, sẽ được thực tập uh, những cái những cái những cái giới luật tốt hơn nhé, cao hơn đấy. thì trước tiên thì các phật tử cứ thọ nhận thọ trì tám cái điều này để cho chúng ta cuộc sống của chúng ta được an vui hạnh phúc và gia đình chúng ta sẽ được yên ấm Đấy, đây là lời Phật dạy nên là là, là Đức Phật đã dạy thì là tất cả mọi người nhé nên là chúng ta biết rằng là lời Phật dạy nó là cao sâu đấy, thâm rất là thâm ờ, thâm túy ở chỗ đấy từ quá khứ rồi này do đến hiện tại hiện tại ngay chúng ta đây này chúng ta có an lạc hay không là ở cái chúng ta có ăn lạc hay không là, chúng ta ngay bây giờ chúng ta gieo từng chút một nhé từng chút một để cho chúng ta nhận được chúng ta không phải đợi đến khi chúng ta lúc lâm chung chúng ta mới mới có được ăn lạc đâu mà ngay ngay ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ được nhận cái phần giới thể giới tướng của chư Phật truyền vào trong tâm thức của chúng ta chúng ta sẽ được uh, nhiều lợi ích phước lành đấy là các thầy đã nói về lợi ích, công đức và của tám cái điều, tám cái nhân để chúng ta giải thoát. Giờ đây các thầy sẽ nói về công đức của giới luật. Các thiện nam, tín nữ, các quý Phật tử lắng nghe cho kỹ. Biển khổ không bờ, nếu không có giới pháp của Phật thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thượng Bồ đề thì chúng ta cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới làm nền tảng. Tất cả chư Phật nhân đây mà thành bậc chánh giác. Người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể sáng suốt được. Cho nên Đức Như Lai chỉ dạy tám pháp trai giới để một ngày một đêm thọ trì do công đức giữ gìn thanh tịnh này mà đi qua ba cõi thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc ma ly, thể của nó tuy nhỏ mà hơn tất cả ngọc báu, có thể làm cho chúng sinh đầy đủ các thứ đồ vui thích. Giới này cũng lại như thế. Tu nhân tốt này tuy một ngày một đêm mà phúc báu không ngần, cho lên được công đức vượt hơn cõi người và cõi trời, có thiện lợi như thế. Giờ này Vừa rồi các thầy đã nói về công đức của giới luật nhé. Đó, công đức giống như là ngọc mali đấy, thể của nó tuy nhỏ, đấy, chúng ta tuy gieo một nhân nhỏ nhưng mà rất là lớn về cái sự ờ, giác ngộ giải thoát sau này. Giờ đây trước khi vào thọ nhận giới giới pháp của Phật thì các ờ, quý thầy sẽ giúp cho các quý tử được sám hối nhé giống như cái bình nước sạch giống như cái bình nước của chúng ta đấy chúng ta muốn đựng cái đồ gì cao quý thì chúng ta trước tiên chúng ta phải sạch phải xúc cho cái bình của chúng ta được sạch sẽ đấy, để đựng cái đồ cao quý thì sám hối cũng vậy trước khi chúng ta thọ nhận giới pháp của thể giới thể của phật thì chúng ta cũng phát nguyện sám hối nhé từ vô lượng vô biên kiếp có thể là cả cả kiếp này nữa chúng ta đã từng gieo những nhân mà chúng ta không biết nay chư Phật sẽ chỉ cho chúng ta những cái nhờ, giúp cho chúng ta được sám hối những cái điều này. Thì giờ đây xin mời toàn thể các quý Phật tử chúng ta đồng hướng lên Phật đài, quỳ gối chắp tay để xin phát lồ sám hối. Chư Tăng nói trước, các quý tử nói theo sau. Kính lạy Tam Bảo, thường trụ ở khắp mười phương hết thầy chúng con xin trí thành sám hối kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay do vô minh che lấp chân tính khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này có thật tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi hoặc chúng con bất tin kính tam bảo phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tường xua đuổi tăng ly hoặc ở tại gia chúng con bất hiếu kính đối với cha mẹ bất thủy chung đối với vợ chồng bất nhân nghĩa với anh em bạn bè sát hại vô lượng chúng sinh không có từ tâm thương xót đối với các bậc hiền thánh chúng con khởi tâm lão loạn vu báng từ lơi ba nghiệp thân khẩu ý chúng con gây ra các ác nghiệp thân chúng con sát sinh trộm cắp tà dâm miệng chúng con nói dối nói thều thêu dệt nói lưỡi đôi chiều nói lời hung ác ý chúng con tham sân si lừng lẫy ngày hôm nay chúng con xin thành tâm sám hối thề bỏ tất cả các việc xấu ác nguyện làm tất cả các việc thiện lành cúi xin tam bảo giám thành từ bi gia hộ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 Vừa rồi chư Tăng đã cho tất cả quý tử sám hối. Giờ đây à, các quý tử sẽ đồng quỳ gối chắp tay hướng lên Tam Bảo để thọ nhận giới thể của chư Phật. Kính lạy Tam Bảo, thường trù ở khắp mười phương, đệ tử chúng con xin trí thành phát nguyện chúng con nguyện suốt đời quy Phật chúng con nguyện suốt đời quy pháp chúng con nguyện suốt đời quy tăng quy phật phúc tuệ tôn quy pháp lìa dục tôn quy tăng chúng chúng tôn quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục quy pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh vâng, xin bài toàn này chúng ta lễ xong một lễ đệ tử chúng con xin phát nguyện chúng con nguyện quay về lương tựa Phật đấng phúc trí vẹn toàn chúng con nguyện quay về lương tựa Pháp giáo Pháp dẫn chúng con qua biển khổ chúng con quay về lương tựa tăng tăng đoàn thanh tịnh và cao quý con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục con quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ con quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh chúng ta lấy sung Đệ tử chúng con xin trí thành phát nguyện Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật quy pháp quy tăng quy phật phúc tuệ tôn quy pháp lìa dục tôn quy tăng chúng trung tôn quy phật khỏi đọa vào địa ngục quy pháp khỏi đọa vào ngã quỷ quy tăng khỏi đọa vào súc sinh Đệ tử chúng con xin trí thành phát nguyện Nguyện một ngày một đêm tu hạnh bát quan trai giới thanh tình con đã quy Phật rồi từ nay trở đi không quy trời thần quỷ vật con đã quy pháp rồi từ nay trở đi không quy y ngoại đạo tà giáo con đã quy tăng rồi từ nay trở đi không quy thầy tà bạn ác à, ờ, chúng ta lễ xong rồi. xin mời quý vị thử chúng ta đồng an tọa vừa rồi chư tăng đã giúp cho các tử được uh, quy phát nguyện thọ trì thọ giới thể của chư Phật phát nguyện quy Phật quy pháp và quy tăng và các quý tử cũng đã được phát lồ sám hối uh, sám có nghĩa là ăn năn hối có nghĩa là chừa bỏ từ nay uh, từ trước mình chưa biết được lời Phật dạy uh, mình còn làm theo cái tập nghiệp theo cái suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta không biết được cái cái việc uh, nhân quả của nó. Vì vậy hôm nay các quý Phật tử về đây đã được phát nguyện, phát nổ sám hối những cái tâm, những cái nghiệp bất thiện để cho chúng ta được thanh tịnh. Giờ này thì các Phật tử tâm, ờ, thân tâm đã được đối trước mười phương tam bảo phát nguyện thọ trì lãnh thọ giới thể giới pháp của chư phật thì từ bây giờ là thân tâm của các phật tử đã được thanh tịnh thì dòng sữa Pháp hoặc là lời Phật dạy sẽ vào trong tâm của chúng ta. À, chúng ta sẽ được phát sinh những cái phước lành, những cái liềm hỷ lạc xuất phát từ trong tâm của chúng ta. Đấy đấy là uh, việc mà chúng ta đã sám lối, sám hối nhé. Và từ giờ chúng ta sẽ dứt bỏ, à, không làm những cái việc bất thiện mà tám cái điều mà các sư vừa mới uh, hướng dẫn cho các phật tử được thọ trì đó thì giờ à, chư tăng sẽ lại vì à, các à, sẽ tuyên lại giới luật của phật để cho các phật tử được à, lãnh thọ thì các phật tử nào chúng ta mà à, ai mà đã quy tam bảo phát nguyện thọ trì ngũ giới ấy, đã là phật tử thì sẽ là sẽ sẽ thọ năm cái điều năm cái điều đầu tiên đó là không có sát sinh này trộm cắp này tà dâm này nói dối và nghiện ngập thì đối với các phật tử thì phải giữ cái giới này là chọn đời nhé mình không phải là mình đi tu học hôm nay là mình giữ một ngày hôm nay đâu mà năm cái giới đầu tiên này các quý phật tử phải thực tập cố gắng giữ chọn đời nhé thì chúng ta để cho chúng ta được lợi ích còn ba cái giới đó là giới là không có trang điểm này không có cam múa hát sướng này hoặc cố ý đi xem nghe hoặc là không có làm giường cao tốt đẹp đẽ à, không ăn vi thời thì chỉ giữ trong một ngày hôm nay thôi thì à, bây giờ chư tăng sẽ cho các quý phật tử được à, thọ nhận à, giới tướng của chư phật nếu các quý phật tử nào mà là phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới à, thọ năm cái giới này để chọn đời thì chúng ta sẽ à, mô phật là chúng ta sẽ hứa trước phật là chúng ta sẽ giữ được còn đối với các phật tử ngày hôm nay chúng ta tu học một ngày một đêm bác quan trai thì chúng ta sẽ sẽ à, nói à, cũng phát nguyện nhé à, giới các thầy sẽ các sư sẽ nói hai lần lần thứ đầu tiên là sẽ dành cho tất cả các quý phật tử là thọ trì tam quy ngũ giới đó là phát nguyện thọ chọn đời năm cái giới đầu tiên còn lần phát nguyện thứ hai đối với các phật tử thọ bác con trai thì các phật tử sẽ à, ai mà phát nguyện giữ được ngày một hôm nay thì chúng ta sẽ nói là mô phật chúng con xin giữ được ạ thế giờ xin mời toàn thể đại chúng lại đồng hướng lên tam bảo quỳ gối chắp tay một lần nữa để cầu thỉnh được dọ thọ nhận giới tiếng của chư Phật. Giới thứ nhất, đối với quý Phật tử thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được sát sinh. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? À, vâng Phật vâng, tốt lắm. Đối với quý Phật tử thọ trì bắt quan trai giới như chư Phật suốt đời không hại chúng sinh trên từ chư tăng phụ mẫu dưới đấy là các loài bò bay máy cựa vi tế côn trùng chẳng được cố ý sát hại chúng các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sinh vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? À, Bồ Phật tốt lắm đối với giới thứ hai của người Phật tử thọ trì ngũ giới từ nay cho đến suốt đời không được gian tham trộm cướp vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Rồi mừng Phật lắm. Đối với các quý Phật tử thọ trì bát quan trai giới như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp từ những vật lớn quý như vàng bạc châu báu đến những vật thường nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, lấy là phạm tội trộm cắp. Các Phật tử một ngày một đêm không gian tham trộm cắp. Vậy các quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Ờ, mô Phật tốt lắm. Đối với giới thứ ba của người Phật tử tại gia phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được tà dâm, phá hoại hạnh phúc gia đình, mình và gia đình của người mà phải sống thủy chung một vợ một chồng vậy quý phật tử có thể giữ được không ạ à? vô phật tôn nam đối với giới thứ ba của người phật tử thọ trì bát quan trai giới như chư phật suốt đời không làm việc dâm dục hành các pháp bất tịnh ô nhiễm các phật tử một ngày một đêm không làm việc dâm dục Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Ờ, Rồi, vâng Phật tốt lắm. Đối với giới thứ tư của người Phật tử tại gia phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được nói dối, lừa gạt mọi người, cũng như không được nói lời thêu dệt, nói nới đôi chiều, nói lời hung ác, mà phải nói lời chân thật. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? À, vâng, bố Phật tốt lắm. Đối với giới thứ tư của người thọ trì bát quan trai giới, từ nay cho đến suốt đời, từ nay cho đến một ngày một đêm không uống rượu, không thấm một giọt vào môi. Vậy quý Phật tử, một ngày một đêm không được say sưa nghiện ngập. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tôn lắm. Đối với giới thứ sáu của người Phật tử tu bát quan trai như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh nạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, các Phật tử một ngày một đêm không đeo chuỗi anh nạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Vậy quý Phật tử có giữ được không ạ? À? à, tốt lắm. Đối với giới thứ bảy của người thọ trì bắt quan trai giới, như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa hoặc quỳ đi xem, đi xem nghe. Các Phật tử một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố ý đi, đi xem nghe. Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Dạ, mô Phật tốt lắm. Đối với giới thứ tám của người tu bắt quan trai giới, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời. Vậy các quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Rồi, và vâng, tốt lắm. Các Phật tử vừa rồi chư Tăng đã tuyên giới uh, tướng của chư Phật đó là ngũ giới và bát quan trai giới. Giờ đây các Phật tử sẽ lấy công đức thọ trì tu bát quan trai giới của mình để hồi hướng về quả vị vô thượng Bồ đề chư tăng nói trước các phật tử nói theo sau kính bạch tam bảo thường trù ở khắp mười phương con nay nhờ công đức thọ trì bát quan trai giới mà khỏi đọa vào ác thú bát làn biên địa nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thượng bồ đề cúi xin mười phương chư phật chư bồ tát chư hiền thánh tăng nhiếp nguyện này và gia hộ cho nguyện của chúng con sớm được thành tựu viên mãn nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát chúng ta lấy dùng Rồi, à, xin mời chúng ta, thưa chúng ta à, tạ dự. Dạ. Thỉnh đại chúng quỳ gối chắp tay hướng về Tam Bảo để dâng lời tạ giới. Lam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch Đại Đức Giới Sư, hôm nay theo như thường kỳ toàn thể đại chúng hiện diện trong đạo tràng chúng con lại được hội tụ về đây để lương tựa vào tam bảo thọ trì bát quan trai giới, tu hành một ngày đêm để tích tập công đức mở rộng đạo tâm. Chúng con đã được quy y tam bảo thọ nhận bát con trai giới, được Đại Đức giảng giải, đã biết công đức thù thắng của bát con trai giới, thực là không thể nghĩ bàn, trong kinh cũng nói, giả sử có người Lào phát tâm dùng y phục, ẩm thực, thuốc men, giường nằm, cúng dường cho chúng sinh trong khắp bốn phương. Như vậy, cho đến cả trăm năm trường kỳ cúng dường, công đức Người này tất nhiên không thể nghĩ bàn, nhưng cho dù công đức có nhiều đến đâu đi nữa, cũng không bằng một phần mười sáu công đức của một người thọ trì bát con trai giới trong vỏn vẹn một ngày đêm. Giới đức cao tuột thù thắng như vậy, chúng con thọ nhận rồi, nguyện sẽ cố gắng nghiêm trì để công đức ngày càng tăng trưởng và nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho khắp cả pháp giới chúng sinh. Nguyện cho tất cả mọi người đều biết bỏ ác làm lành để mang sự an vui đến với mọi loài. Chúng con nguyện hồng ân tam bảo, gia hộ và thượng trúc đại đức giới sư, pháp thể khinh an, sống nục hòa, tu hành thanh tịnh để tiếp nối trí tuệ của Phật, giáo hóa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 toàn thể đại chúng chúng ta đồng à, khởi thân đứng đứng lên trang nghiêm làm lễ hồi hướng thọ giới công đức bao nhiêu con xin nấy đó hồi hướng về nguyện khắp phàm giới các chúng sinh à, thầy đều thể nhập vô sinh nhận à, nguyện tiêu ba chương sạch viền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời nguyện càng tôi chương thấy tiêu trừ đời đời thường hành bồ tát đạo nguyện sinh tình độ cảnh tây phương sen vàng chín phẩm làm cha mẹ hoa lơ tây phật ngộ vô sinh Bồ Tát bất thoái làm bạn nữ Nguyện đem công đức tu hành lạy Chan rái mười phương khắp tất cả Hết thấy chúng con cùng các loài à, đồng Được lên ngôi vô thường à, giác từ à, quý ấy à, phật ơi à, nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thâu đạo lớn ơi phát tâm vô thượng từ ờ, quý ấy ờ, pháp mời ờ, nguyện cho chúng sinh ơi thấm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển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 à, quý Phật tử chúng ta chắp tay trang nghiêm để chuẩn bị cung thỉnh đại đức giới sư hồi quy khách đường ban cung nghinh vào vị trí ban cho cổ nổi chuông trống bát nhã cung thỉnh đại đức giới sư hồi quy khách đường đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm phật nam mô kết thúc viên mãn à, quý phật tử chúng ta